Nếu như tôi đã từng làm cho ai đau khổ Hoặc tổn thương bằng lời nói hay hành động Tôi xin thành tâm sám hối Nguyện cho oan trái giữa tôi và họ đều được hóa giải hết Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho những ai Đã từng làm cho tôi đau khổ, tổn thương bằng lời nói hay hành động Cầu mong cho thân tôi không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm Khẩu không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, chửi rủa Ý không tham lam, sân hận, tà kiến Không ganh ghét, đố kỵ, ích kỷ, kiêu mạn Biết khiêm hạ, tôn kính mọi người Thường thấy lỗi mình, không thấy lỗi người Và luôn luôn giữ vững tâm được bình thản trước nghịch cảnh của cuộc đời Dù bị chửi mắng, đánh đập hay mưu hại Nguyện xin ơn trên chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia trì cho chúng Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo tam đại chứng minh. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư thích ca mâu ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô thiên địa thị nhạc tứ phủ hoàng linh nhất thiết thanh hiển quang giáng đạo tràng thị từ chứng giam từ thời tây thư cảnh thi niên tư hoàng à, thập sơ thập nhật tức hưu đệ tử chung đẳng cung lập đạo tràng không sanh ngưỡng nguyện tam bảo từ tôn nhất thiết thanh hiện quan gián đạo tràng thì từ chứng minh công đức Hồi hưởng à, Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Truyện Phong Điều Dù Thượng Quốc Thế Dân An Hiện Tiền Chư Thiện Nam Tín Nữ Trai Chú Phát Bồ Đề Tâm Sở quyện Tùng Tâm Các Tường Như Ý qua giảng hương linh thừa tự công đức siêu sanh tịnh độ nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát ma tát Chư chúng sanh đẳng nhất tâm đảnh lễ Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tam thế nhất thiết. Chư Phật tôn pháp huyền thánh tăng thường trụ tam ban. Dương chi tịnh thủy biên sai tam thiên tánh không ban đức lợi nhờ thiên pháp giới quảng tăng diên tiểu thiên và diêm và hồng liếm na mô thanh lương địa bồ tát na mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát ma tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát tiên độ tiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a ra đán na đa ra và giá nam mô a di đà bà lộ kiên đế bồ đề mắt đó bà giá ma tăng đo bà giá ma ca lô ni ra giá tăng bà ra bà dễ số đa a đa tỏ na hồ tân kiên làm đó ý mong a trị giá bà lộ kiên đê tân văn ra lăng đà bà trì hê trì ma bàn đa phật ra ya ra ya ra ma ma vạn ma ra môn đế lệ na tăng na ra ra ra sa la phật sa phật sam phật ra sa yo lô lô ma ra lô lô e rì ta ra ta ra tăng rì tánh rì tô rô tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đê sa ni ra va ya na ma ta va ha tăng đà ya ta va ha ma ha tăng đà ya ta va ha tăng đà dù nghệ thương bàn ra ya ta va ha na ra cẩn trì ta va ha ma ra na ra ta va ha tăng ra tăng và ha ta và ha tăng đà dạ ta và ha dạ kiến ra tăng đà dạ ta và ha ma đà ma yên tăng đà dạ ta và ha na tăng tỳ bàn đà ra dạ ta bà ma bà lợi tăng ye ra dạ ta bà nam mô dạ dạ nam mô a di đà bà lô yên đa tướng bà ra dạ ta bà ha tăng điện đô mạng đa ra bà xà dạ ta bà ha tăng điện đô mạng đa ra bà xà dạ ta bà ha tăng điện đô xà dạ ta bà ma ha ba nha ba la bằng đa tâm kinh quan từ tà bồ tát anh tâm ba nhà ba la bằng đa tà chi kiến ngẫu ẩn gia công đồ như thế ngẫu anh xa lại tự sang băng di không gần băng gì sát sát tân thì không không tân thì sát tà từ anh tân diệp gọc như thì xa lại từ dạng ca văn thành văn tăng văn dạng thì có công đường vô sang vô tờ tường hành đứng vô nhà về thì điện năng vô sa thanh đơn dự xuất hóa vô nàng vô này trí vô ý tấn giới vô vô minh về vô vô minh tàng nãy trí vô lao tử về vô lao tử tặng vô co tặng diện đạo vô tri diện vô đăng dị vô sơn ban nhã ba la mật đa có tâm vô an hài vô an hài có vô cùng bơ diễn ly điên đa bằng tự cánh nêu và tăng đa chư phật khi ban nhã ba la mật đa cổ đẳng a nào đa la tăng điều tam bồ đề tri ban nhã ba la mật đa thị đạn chú thị đại minh chú thị vô thường chú thị vô đẳng đẳng chú năng trợ nhất tiên đa vô thường đa vô duyên đen đa ba la đa ba la tăng đa bồ đề ta bằng hẹn đan đa bà la đa đà đa đi ya ba di đi đâu à tì tì di đi đái ga lăng đa di đi đái ga lăng đa ya đi này ya ya na yến ga lại ta bà nam mô a di đà bà ya đá ta ya đá ya đi ya ba di đi đâu à tỳ di đi đái nam ba tỳ di đi đái ga lăng đa dạ đi ni ya ya na di ga na lai ta ba nam mô a di đà bà dạ ta ya ra dạ ra thiền dạ ta di đi đà bà thì di đà nam ba thì di đi đà ca lăng đà di đi đà ca lăng đà dạ đi ni ta ha quyên ai an lành đêm an lành đêm ngày sao thời thường an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện từ bi thị gia hộ nam mô tiểu tây Nam mô Tiểu Tây Giang Kiên Thượng Bồ Tát Nam mô Tiểu Tây Giang Kiên Thượng Bồ Tát Ma Ta chúng sanh nay có bấy nhiêu lăng tại nghe lấy mấy điều ngươi trương lòng trần tục lắm na na đời na chìm đậm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì gây nên tội ác lại về mình mang sông đọa đời chết thường đau khổ cờ đợi đường đau dù là bay trước lặng xa lưỡi về tên bắn lưỡi câu tà mọi tác càng bắt cùng ủng ơi đồng lúc đó dù kiều khóc ngay đường nằm trên tóc tất là thường nấu rang xong rồi muôn phần chết nhờ cầm chắc nga mái sao nhờ gặp bậc thiện nhân nga cứu cho người được thoát thân nga đến đây lại được nhờ ơn phép màu Vậy người kiếp hội đầu quy Phật Nga Xong dốc lòng vì Pháp quý Tăng Nga Chúng sanh quy Phật Chúng sanh quy Pháp Chúng sanh quy hoa quang đa điện hồn chúng sanh quy hoa mang đa ngà quỷ chúng sanh quy tăng mang đa bàn sanh chúng sanh quy và cánh chúng sanh quy phá cánh chúng sanh quy tàng cánh chúng sanh quy phạ chúng sanh quy phá chúng sanh quy tăng chúng sanh quy phật bất đa điện hồn Quệ chúng sanh quy tăng mang đoàn sanh chúng sanh quy Phật cánh chúng sanh quy pháp cánh chúng sanh quy tăng cánh chúng sanh quy phạn chúng sanh quy pháp chúng sanh quy tăng Đà Điền hộ chúng sanh quy Hoa Mân Đà Ngà Quỷ chúng sanh quy Tăng Mân Đà Bàn Sánh chúng sanh quy Phật Tánh chúng sanh quy Pháp Tánh chúng sanh quy Tàng Tánh chúng sanh xà tạo chư gác nghiệp Gia do vô thủy tam sân si tùng tăng nhưng thì chúng sanh dài sám ơi nam mô cầu sám mô bồ tát nam mô cầu sám mô bồ tát nam mô cầu sám mô bồ tát ma tán quy y rồi tội chướng sạch băng tri con sang tỏ tưng bừng tâm tu sao rồi được vương về hướng tây sung sướng đời đời lên tòa sen bao thành thế không hề lấy chuyện an vui tan ngày xin đại chúng ra tại tu cầu chúng sanh cùng nhau dâng một lòng thành nguyện cho điều thoát khỏi dòng trầm luân nam mô công đức lâm bồ tát nam mô công đức lâm bồ tát tăng na a tăng tăng vận diệt tội chướng ngôn ly bà ly bà đê cầu qua cầu qua đê đà la ni đê ni a ra đê thì lê ni đê ma và đê chân lăng gần đê ta bà a ly bà ly bà đê cầu qua cầu qua đê đà la ni đê ni a ra đê thì lê ba li ba li ba đê cầu a cầu a đê đa la ni đê ni a ra đê tỳ lê ni đê ma và đê chân lan gần đê ta ba ha này căn loại hành đồ lắng nghe lời phật dạy ông long tham dục thì nhiều khi thì bị lưới ngập má câu móc cung tên một lần sông một trăm lần trên hồn nương nương nóng lửa tan ta ngày nay đầy đủ duyên lành được quy phật tỷ thứ số tiền mua sinh mạng càng ông để hồi hướng kỳ hạn cho gia đình cùng tất cả thân bằng quyên thuộc cặp kỳ siêu cũ quyền cùng tăng cả chướng linh à, trương đạo tràng trạng niệm thanh à, tịnh khiến à, cho ông hòa sáng linh thông quy tam bảo là phật bảo pháp bảo tăng bảo quy tam bảo rồi địa ngục quỷ súng sanh hàng ngày qua lại gọi nhân thiên màu chứng đạo bồ đề nam mô thanh lương địa lượng địa bồ tát nam mô tánh lượng địa bồ tát ma tát quy mạng lệ a di đà phật ở vương tây thế giới an lành con nay sinh phát nguyện vàng sanh tôi xin đứng Nam mô Tế Vương Cần Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiêm Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật 고마워. con nam mô a chúng sanh tông vàng vô lượng vàng từ nguyện na quyên đăng đi về đăng minh liêu nguyện lợi tương tăng tiêu trừ tê tê đường mình bồ tát đã quyện sanh tây bồ tát liên quan di bồ mẫu quan ai liên quan ngộ bốn sanh bàn tôi bồ tát di hoàng lữ quyền về lữ công đức giai đông thành hoạn đạo nam mô a di đà phật phục quyền gió từ thổi mang khơi khơi long lanh mưa pháp đượm nhường tiêu tan nghiệp dư từ thời đệ tử chung đẳng pháp bồ đề tâm thiết lập đạo tràng không sanh ngưỡng nguyện tam bảo hồng ân thủ thị minh chứng Nguyện đem công đức hồi hưởng kỳ nguyện hiện tiền chư thiện nam tín nữ trai chu phát bồ đề tâm thân su hương thơi mạng dị bình an gia đình hưng thạnh quyến thuộc đoàn viên xa nguyện tùng tâm các tường như ý cặp hồi hướng cầu nguyện của nguyện thất tổ cho hương linh à, qua giảng cặp pháp giới tư sanh lục đạo thập loại cô hồn chiến sĩ trận dông đồng bào tử nạn nhất thiết liệt dị chư quan hoàng uổng tử trầm địch lạc thủy đáng đắng chi hương linh đương nhờ công đức tóc pháp ưu đồ siêu sanh tình đồ vào nguyện âm siêu dưỡng thế pháp giới chúng sanh tề thành Phật ngã đạo A Nam Mô A Di Phật tư quy Phật đưa nguyện chúng sanh tề giới đại đó và vô tâm nhầm Tuyên về như ai tự quy tăng đương quyền chúng sanh thông lý đại dụng ca thiết vô ngại Nguyện đem công đức này hướng về khắp tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành